trước thì mình có dọn cỏ khu và sau đó thả xuống mương Hôm nay ra thì thấy rất là nhiều ốc bưa bám ở trên đấy luôn Bây giờ thì mình sẽ bắt chúng để làm món gì đó Ô, oh, có con ốc này to bự luôn này Đây Và đây là kết quả Kết quả sau gần 10 phút lặn lội Mình thì hay ngâm ốc với lá bưởi cho nó mau ra nhất các bạn ạ thiên cả yêu đến đây này quả tao Quả kia à? Biết trên kia á Ôi xa quá Để mấy quả nào gì thấp thấp không Để quả nào to mới ăn được đâu Đây quả này Đây bé bật quả này nhá ấy đây là giống bưởi ăn sớm, tầm tháng 8 âm lịch thì sẽ ăn rất là ngon Và bây giờ thì cũng gần đến tháng 8 rồi Mình sẽ bổ ra thử nghiệm xem sao nhé Ờ, Bây giờ thì chúng ta sẽ cho sa tế vào Làm ốc nướng sa tế Còn thích ăn cay nhiêu không? thôi á, à? hơi cay thôi á. À? Không. Hơi cay. Không. Thôi, nhét chặt bếp luôn cô bé ơi. Cô bé, nhìn ừ. kìa. Chén chín à. đó cây rồi trên nước ơi đẹp mắt ạ khói ngút thơm ấy được rồi chín rồi còn nghỉ ông này trước nhá nghỉ ông này trước rồi sau đó đi nướng ốc kia nhá Con ấy bung vảy rồi con cho sa tế vào đây Lấy cái thia đấy Quấy gạt xuống Cứ cho vào, cho thẳng vào ấy rồi Đây, mấy con bung lên Ôi rồi Cho thẳng vào, đổ thẳng xuống Đấy Thôi thì bây giờ chúng đã chín rồi, mình sẽ cắt ra cái mẹ để thưởng thức nhé. Hôm nay thì lại không có thằng cu lớn bởi vì nó đang phải thi. Thôi thì phần nó để nó ăn sau vậy.